thăng long hay villa quân bài quân cú quân đóm đều hết quân và bát đĩa hoàn toàn là sai chín rồi anh em nha cứ gần cái xong lên những cái quân nhẹ ở trong bát trong đĩa nó sẽ có những tiếng động anh em nha anh em cảm tưởng nó giống nhau nhưng cái tai của người nghe không bao giờ cảm tưởng được bởi vì chỉ có máy cảm nhận được anh em nha nguyên lý hoạt động nó cực kỳ đơn giản với mặt nhẹ nó sẽ rơi xuống tất nhiên nó là lẻ máy tôi khắc dùng một cái và mặt chắc nó sẽ dùng hai cái anh em nhìn nhá cứ một cách từ hai mét hất về nó sẽ thu âm được tất cả những tiếng quân nhảy anh em nhá trong sòng trong sới kiểu gì có tiếng người nói hay những cái tiếng động lạ nhưng máy ạ nó chỉ thu âm được tất cả những tiếng quân thôi bởi vì nhà mình đã lập trình được rồi còn những tiếng động khác nó không bao giờ thu âm được cả anh em nhá sau tôi không nói nhiều nữa tôi sẽ vào thực tế luôn anh em ạ đây là bộ bát đen xanh chín tôi thử luôn anh em nhé anh em nhá bây giờ kiểm chứng luôn cho anh em này anh em lưu này tôi kiểm chứng như này nhưng cuối video này tôi vẫn đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em kiểm chứng cho anh em 100 trăm là sai chín anh em đi mua hàng anh em mang bát đĩa quân cá đi thử hàng trực tiếp anh em nhá hoặc là anh em alo trực tiếp cho mình trên số điện thoại trên màn hình để mình tư vấn cụ thể hơn anh em ạ bây giờ anh em đi chơi anh em biết khởi động nguồn lên khởi động nguồn lên thì nó sẽ lên những cái đèn này để nó cảm nhận được những cái tiếng quân nhảy anh em nhá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 máy báo dung một và đèn dung một rồi xong quan trọng nhất tất nhiên là lẻ rồi đánh cả các loại lẻ luôn mở này không mở xài ba đèn này anh em này xong quân hay xong vị máy đều đưa ra kết quả anh em đây kia có những cái quân nhảy này đặt xuống vào rung rồi anh em nhá đèn nó nháy hai cái rồi xong quan trọng nhất tất nhiên là chắc rồi đánh cả hà nội chắc luôn mở này không mở chuyện xài anh em nhá tiếp này quân nào được phát thiên nào được anh em nhá tôi khẳng định luôn cái đồ đồ độc quyền rồi mấy báo không một rồi và nháy một cái rồi trong bát trong nhẫn rất là lẻ rồi đánh cả một tỷ và lẻ này mở này không bỏ sai chồng quân hay chồng vị mấy đều đưa ra kết quả nha anh em nha qua ngoài cái mặt à, tôi để ra cái mắt để cho anh em nhìn vào cái tiền và cái độ dung nó như nào bây giờ sẽ đúc luôn vào người để kiểm chứng luôn anh em Dung chỉ mình biết được người cạnh không biết được anh em ra đúc luôn vào đây chủ nhận cho em vài bạn thứ bạn anh em hãy nhanh tay alo trực tiếp cho mình để mình tư vấn cụ thể hơn này mình đó mày báo không hai rồi trong qua trong đến tất nhiên chẵn rồi đánh cả một tỷ mà chẵn thôi mở này ai cái này ra đây của tôi mở không mở sai trong quân hay trong vị máy đều với kết quả anh em nha tiếp này đây những cái quân nó nhẹ lên này anh em cảm thấy rất giống nhau nhưng máy nó sẽ nhận ra anh em nha người để làm sao là được ra đúng không anh em máy vẫn báo dung hai rồi xong ba trong đến tất nhiên chắc rồi đánh cả cá nổi chắc luôn mở này không bẩn chị xài này nha, kỷ niệm cho em một cái bạc đây này bạc đi rồi máy báo dung một rồi xong ba trong đến tất nhiên là lẻ rồi đánh cả cá nổi lẻ luôn mở này ba này này anh em này qua vài tiếng bạc anh em biết cái độ chuẩn xác của cái máy quân quân vị A1 này như nào rồi anh em nha, anh em đi chơi chỉ cần cầm cho cái máy này thôi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 cái máy thua quân vị a một rồi bát đĩa quân cán hoàn và xanh chín rồi bây cuối video rồi tôi sẽ đập bát và đập đĩa và xé quân cho anh em nha kiểm chứng luôn cho anh em một trăm trăm là xanh chín anh em nha anh em nào có nhu cầu mang hẳn bát đĩa quân cán đến thử hàng trực tiếp anh em nha tôi khẳng định luôn cái nhà này chỉ nhà tôi có thôi cái đồ này anh em ạ à, tôi đập bát và đập đĩa và xé quân luôn anh em anh em này một trăm trăm là xanh chín rồi bát luôn anh em này.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 chỉ sợ anh em không có sân để anh em chơi thôi đấy thì trước tiên vào test đồ cho anh em mình bấm đồng hồ dậy lên để chứng minh cho anh em là clip không bị cắt ghép anh em nhé thì mình sẽ giới thiệu thêm về cái kính này thế cái kính này anh anh anh em đang nhìn ở trên màn hình đây cái chính cái kính này nó sẽ nhìn được chất uh, bát sành bát sứ hay là bằng mổ cao su hoặc là thùng nhựa anh em đánh bầu tung cá là nó nhìn được hết đấy anh em nhá thì uh, bây giờ mình sẽ nói chi tiết về cái kính này cái kính này ấy, thì cái quan trọng nhất của nó là cái nước này đây là cái ờ, nước ờ, dưỡng ẩm cho cặp kính luôn luôn là có độ ẩm nó không bị khô cũng như là nó không bị mờ đi anh em nhé rất là nhiều anh em ở bên Macau cũng có chia sẻ cái bí quyết này cho mình nếu anh em nào hết nước này thì anh em hãy liên hệ lại cho mình mình sẽ cung cấp cho anh em tầm một năm miễn phí đấy thì cái nước này nó cũng không uh, uh, không phải ở đâu cũng có anh em nhé chỉ có mình nhập kính thì mới có thôi đấy thì trước tiên vào test hàng ấy thì mình sẽ nói giới thiệu cho anh em đây là cái đoàn cuối của môn đánh sóc đĩa bầu tôm cua cá và tài xỉu rồi không cần anh em phải đồ đạc gì cả đấy đây là cái công nghệ cuối rồi mà khôi khẳng định là những anh em nào đánh đánh sóc đĩa này tài xỉu này bầu cua này coi được cái clip của công nghệ 4.0 hôm nay mình làm ra cho anh em anh em phải tá hỏa anh em phải xem lại cách chơi của anh em anh em nhé đấy không biết là cái cuộc chơi của anh em 5 triệu hay 10 triệu hay 1 tỷ hay 10 tỷ nhưng xem một công nghệ này anh em sẽ phải tá hỏa mà mình tin chắc anh em phải gọi điện cho mình bởi vì cái số lượng của mình ấy là nó có số lượng nhất định phục vụ anh em chơi tết chứ không phải là tràn lan ở đậu có anh em nhé đấy lưu ý với anh em là anh em nếu anh em xem những clip của những cơ sở khác cắt ghép và ăn trộm video của mình ấy thì anh em hãy đề phòng nhé video của mình sẽ không có những cái gì gọi là đen đen hay vàng vàng ở trên clip hết anh em nhé lên làm thẳng trực tiếp trực tiếp và không cần gì cả anh em nhé bởi vì cái kính này là nhìn thấy xuyên thấu hết hiện tại thì mình đang đeo cặp kính này vào trong mắt rồi nên là mình nhìn mọi thứ hầu như là xuyên thấu hết anh em nhé. đấy thì bây giờ tôi sẽ test cho anh em tôi tí tôi sẽ cho tí tôi sẽ cho cái kính thử lên ống kính để cho anh em xem là cái độ xuyên thấu của nó tới đâu của anh em nhé bát đĩa không cần bát đĩa mua ngoài chợ đĩa mua ngoài chợ và quân vị thì anh em có thể chất cắt quân vị trên mọi chất liệu đều nhìn được bởi vì là cái kính này anh em nhìn đấy thì là nhìn được tất cả các loại màu chứ không phải là màu đen trắng anh em nhé đấy bát bình thường mua ngoài chợ đĩa bình thường mua mua ngoài chợ bây giờ mình đi test luôn cho anh em xem mình đang đeo cái mình đang đeo cặp kính này vào trong mắt rồi nên là nhìn thì rất là rõ đây là cái kính ba đen mình sẽ cho cái kính cửa lên ống kính để cho anh em xem ba đen anh em này anh em nhìn chưa anh em nhìn thấy ba đen chưa rất là nét đấy anh em thấy độ xuyên thấu của nó như nào đây mở ba đen chồng quân nhìn thấy hết anh em này chờ đấy, thử lại tiếng đất anh em đây là tiếng sấp 2 anh em này tiếng sấp 2 anh em nhá cho anh em xem luôn này sấp 2 này anh em này Đó. anh em nhìn thấy led chưa chỉ sợ không có sân chơi thôi mở sấp hai thử tiếng nữa cho anh em đây là cái tiếng sấp hai tiếp anh em này vẫn là sấp hai vẫn chồng vị cho anh em xem luôn anh em nhìn nét chưa Đấy, đây cho anh em xem cho anh em xem kỹ luôn bát đĩa không cần Đấy, nhìn được xuyên bát sứ này trong quân chồng anh em này nhìn được xuyên bát sứ này và mổ cao su và cái à, thùng bầu cua anh em đánh bầu cua thì anh em hãy đăng ký kênh để video sau mình sẽ nói trực tiếp về cái mổ cao su và cái um, um, thùng nhựa anh em nhá nhìn cực nét luôn đấy nhìn như ở trên video luôn đây là bát sành bát xíu mua ngoài chọn anh em này chưa bát sành bát xíu mua ngoài chọn không cần anh em này bát sành bát xíu mua ngoài chọn tiếp cho anh em xem một ván nữa này đấy. số lượng có nó có số lượng rất rất định chứ không phải là chẳng lan anh em nhé đấy sắp này à, sóc cái được đấy tứ đen đây cái này tiếng này nó hơi tròng anh em này chưa anh em nhìn chưa tứ đen này hãy mở này chưa con chồng nhìn hết anh em này chưa đấy thì anh em nào quan tâm sản phẩm anh em hãy liên hệ cho mình theo số điện thoại ở trên màn hình tránh tình trạng mua phải hàng giả hàng nhái rất là nhiều cơ sở anh em nếu anh em đánh cờ bạc anh em biết rồi rất nhiều cơ sở buôn bán đồ cà bạc bịp nhưng cái hàng kính nhìn xuyên bát này thì không phải ai có mình khẳng định là mình là số 1 ở Việt Nam này anh em nhá số 1 ở Việt Nam mới nhập được từ bên uh, Macau về chứ không phải ai nhập được nên là có số lượng nhất định phục vụ anh em chơi Tết đấy thì lưu ý với anh em là cái hộp kính này nhá thì ở những cái tình trạng là anh em chưa đeo kính áp tròng bao giờ thì bây giờ tôi sẽ cho anh em xem những kính áp áp tròng mình đang đeo một à, một chiếc ở trong mắt này anh em này đây mình sẽ lấy ra cho anh em xem anh em xem luôn một cặp này anh em này rồi ok lấy được một cái đây anh em này anh em đấy anh lấy thêm một cái nữa cho anh em thì cái này nó luôn luôn nó là nó ẩm nó luôn luôn nó phải ẩm anh em nhá thì anh em đeo mới thoải mái mắt ở đây đây anh em đây là cái kính áp tròng nhìn xuyên bát khi anh em đeo cái kính này vào trong mắt ấy thì hoàn toàn là 100% là êm mắt nó không bị uh, vướng bận gì cả nó rất là an toàn và ok người ngồi bên cạnh hoặc đối diện quan sát thuật kỹ cũng không thể phát hiện được đấy thì mình sẽ nói qua cho những anh em là chưa đeo kính áp tròng đây chính là cái, cái ờ, để gắp kính này anh em để gắp kính ra ngoài anh em nhé đây đấy, đây chính là cái hộp để khi anh em đi vào sòng sứa anh em không phải mang cái hộp này nữa anh em đúc cái hộp cái máy vào đây đổ thêm đổ tí nước đúc vào đây đấy còn cái này là cái ờ, để ờ, tròng mắt đây anh em đây anh em đây là cái để tròng mắt này này anh em uh, dương mắt ra anh em đúc vai ra phát ra vào vào mắt thôi anh em nhé này à, nó rất là đơn giản thôi thì anh em nào quan tâm sản phẩm anh em liên hệ cho mình theo số điện thoại trong màn hình mình sẽ tư vấn cho anh em tránh tình trạng anh em mua phải hàng giả hàng giá nhà hàng nhái nhá anh em hãy là người thông thái khi mua hàng xin chúc mừng anh em đã xem một clip này xin chào tất cả anh em thì để vào được các dòng các xứ hiện tại ở Việt Nam luận lịch bộ bát đĩa hoặc là quân vị ở rất rất khó thì ở trước Tết năm 2020 mình ra dòng sản phẩm đó chính là máy phân âm đa năng Đấy. nhưng vào cuộc chơi nó có cái tiếng động tiếng động lại nó bị xuyên anh em đánh bạc không có liên kết thì cái tháng riêng này là tháng ăn chơi chúng vẫn vẫn còn cái dương của Tết Xuân 2020 Đấy, thì mình làm ra cái máy ghi nhớ màu quân Đấy, để cho anh em nào thua tha lấy lại tất cả những gì đã mất anh em nhé thì bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ bộ qua về cái bộ sản phẩm mới nhất này Đấy, cái máy này thì nó sử dụng pin tiểu kép có nghĩa là hai quả pin này khi đến sàn biên giới anh em chuẩn bị trước cho mình hai quả pin đấy, nó kéo dài cuộc chơi từ 2 đến 3 ngày anh em không nói pin anh em nhé máy sử dụng đế thu màu mới nhất của công nghệ 4.0 9 camera quét đa chiều ghi nhớ thu thập màu quân báo chẵn lẻ trực tiếp lên cái máy này không thông qua bất kỳ một bộ phận nào nữa cả anh em nhé anh em đứng ở trên thả tiền xuống vẫn có thể đánh được với cái bộ sản phẩm này thì bây giờ mình sẽ đi vào và thử thực tế với cái bộ sản phẩm mới nhất này anh em nhé thế đến xong đến sới em chỉ cần biết trước được cho mình là họ đánh quân gì ví dụ quân bài quân chắn quân đóm và quân ba thuốc ở ờ, thì ở video lần này mình giả sử là họ đánh quân bài bài sd này, bài xanh này ở ờ, mình sẽ chọn hai lá ngẫu nhiên thì ở mặt sau lá bài thì mặt nào nó cũng giống nhau rồi anh em chỉ cần biết được họ đánh quân gì là anh em có thể chiến thắng rồi cũng như cũng như là quân đóm và quân tre và quân chắn cũng vậy Đấy, ờ, thì ở đây là quân bài trong sới này như này mình sẽ cắt này Ờ, công nghệ 4.0 rồi họ đánh họ góp vị rất khó đánh nên chỉ cần chuẩn bị biết được họ đánh con gì thôi anh em mang cái máy ghi nhớ mà máu quân này nó báo dung trực tiếp cho anh em thì anh em chiến thắng tuyệt đối 100 trăm còn đây là quân bài mình biết trước họ đánh quân bài của mình mang đi hoặc chuẩn bị trước từ nhà mình đặt lên cái máy ghi nhớ họ quân này nó có công tắc ở bên sườn anh em bật lên cho mình này nó có cái tín hiệu này em đặt lên cho mình từ 5 đến 7 giây là nó sẽ có tác dụng ghi nhớ và phân biệt chắc nẻ đến cho anh em nguyên lý của nó cực kỳ đơn giản lẻ dung một chẵn dung hai anh em nhé sau khi anh nó đã ghi được nhớ bao rồi thì anh em bỏ cái lá này ra cho mình vì làm gì em quảng cáo thì mình sẽ để cái máy này ra cái bát để cho mình cùng nghe cái nhịp rung cũng như cái đèn tín hiệu phân biệt về nó báo về cho anh em Đấy. khi anh em đúc trong người nó rung vào dao thì thì chỉ có một mình anh em biết thôi anh em nhé Đấy. tôi sẽ đi vào và sắp thực tế luôn này tứ tử sắp này anh em đặt đâu được khoảng cách 3 mét về đầu cho mình máy báo số hai, tôi biết là sấp đuôi tôi tử tôi bán chắc cho ai thích lẻ 10 triệu mở này sấp đuôi em này sóc kia này sấp đuôi sóc này anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp cho mình theo số điện thoại trên màn hình bạc cầu anh em nhé nó vẫn là vẫn là chắn này Đấy. bán chắn chắn từ ngoài 20 triệu cho em mở bát này đắt này mở này sấp đôi này anh em này rất đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nhé máy nó nghe thì có thể sai nhưng nó phân biệt màu khuôn rồi tiêu chuẩn 100 trăm anh em sau tiếp này bạc đi rất là đẹp mèo dung một không biết ba đen hay ba trắng à, đánh 50 triệu vào lẻ này mở này Đấy, ba trắng này này thì bây giờ mình sẽ để cái máy này vào ờ, cặp quần này tôi đặt luôn vào trong cặp quần này chỉ có mình tôi biết thôi người ngồi cạnh không bao phát hiện được anh em nhé ba trắng xong này em đặt đâu cũng được đứng trên thả thì xuống vẫn có thể đánh được bộ sản phẩm này máy báo dung hai dung hai rồi chắc rồi đấy. bán chắc chắc từ ngoài này 20 triệu này ai đắt dung này cũng dã đi mở đôi mở này đấy, sắp đôi này anh em này đấy. thử tiếp cho anh em máy báo dung hai đấy, không biết là sắp đôi hay tứ tử đấy, tiếng này tôi đánh 20 triệu và sắp đôi đấy, đánh sen khô 10 triệu đấy, 10 100 mở này tứ tử đây anh em này đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nhé Đấy, bây giờ mình sẽ đặt tiếng kết này ra cái bát một lần nữa để cho em cùng nghe cái nhịp rung của nó cũng như đèn tín hiệu báo về được tiếng từ sau này máy báo rung một bán cả vào lời đấy nhỉ nó đấy ba đèn này nha đấy anh em không chơi thì anh em tắt đi cho mình đấy. thì vừa rồi mình đã thử đến cho anh em về cái bộ sản phẩm máy ghi nhớ ngọc quân anh em nào có nhu cầu liên hệ cho mình theo số điện thoại trên màn hình